Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ hai ngày 3 tháng 5 năm 2021, tức ngày 22 tháng 3 năm 2021 âm lịch, ngày Tân Hợi, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Tân Hợi hôm nay là Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, Ất Hợi. Con giáp xung tháng Nhâm Thìn là Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần. Một, Tử vi tuổi Tý ngày. Sự nghiệp của người tuổi Tý tiến triển vô cùng thuận lợi, trong ngày được tam hội phù trợ như hôm nay, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân và rất có thể quý nhân sẽ giúp bạn khắc phục được những khó khăn tồn động trong suốt thời gian qua. Nếu nghiêm túc làm việc, con giáp này cũng có thể nhận được sự tán thưởng của cấp trên và đồng nghiệp vì những thành tích xuất sắc. Hãy tin rằng mọi sự cố gắng của bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng trong tương lai để tiếp tục cố gắng hơn nữa. Thủy sinh mộc cho thấy mối quan hệ giữa bạn và những người khác giới phát triển rất tốt đẹp.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 3. Tử vi tuổi dần Cục diện tương phá khiến phương diện tình cảm của người tuổi dần chịu ảnh hưởng lớn. Đặc biệt, với những người đã lập gia đình, bạn cần phải tâm sự với nửa kia nhiều hơn để tình cảm đôi bên không trở nên lạnh nhạt. Những người còn độc thân tuổi dần cũng gặp nhiều chuyện không như ý trong tình cảm. Bạn khó tìm được người phù hợp, cho dù hiện tại bạn có đang mở lòng với mọi người xung quanh đi chăng nữa. Có lẽ đây không phải thời điểm thích hợp để bắt đầu chuyện yêu đương. Tuy nhiên, trên phương diện tài lộc, nhờ có chính tài phù trợ nên bạn gặt hái được những khoản tiền đáng kể. Bạn có thể được thưởng nóng vì đạt thành tích cao trong công việc hoặc tìm được những mối đầu tư có lợi, mang lại lợi nhuận nhanh chóng. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão, trong ngày hôm nay tam hợp phù trợ, người tuổi mão luôn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào công việc, Tuy nhiên, vì bạn đang xu hướng lý tưởng hóa mọi việc nên bạn thường thấy chán nản, muốn từ bỏ nếu công việc gặp khó khăn bất ngờ. Bản tính hiền hòa và vui vẻ là yếu tố tác động lớn, giúp các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển khá thuận lợi. Bạn luôn chân thành, nhiệt tình giúp đỡ mọi người mà không hề toan tính. Vì vậy mà chắc chắn, bạn cũng sẽ được mọi người giúp đỡ nếu gặp khó khăn. Thủy sinh mộc, gia đình của người tuổi mão cũng có bầu không khí rất hài hòa và ấm áp, bạn và nửa kia của mình luôn tâm sự với nhau mọi chuyện dù lớn hay nhỏ, chẳng hề giấu giếm. Nhờ vậy, tình cảm vợ chồng ngày một gắn kết. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. năm Tử vi tuổi thìn. Chính ân chiếu mệnh, người tuổi thìn sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi nếu bắt đầu một sự nghiệp mới. Bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác và dần dần chinh phục được cái đích đã đặt ra. Những người đi làm lâu năm nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và đồng nghiệp, nếu muốn tiến xa hơn nữa trong tương lai, bạn cần đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa, khó chinh phục hơn, không nên vội hài lòng với thực tại. Tuy nhiên, Thổ Khắc Thủy khuyên người tuổi thìn cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia. Nếu đôi bên có chuyện gì bất đồng ý kiến, bản mệnh đừng khăng khăng với ý kiến cá nhân, bởi chưa chắc tất cả những suy nghĩ của mình đã là đúng đắn. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, thân, dậu. 6. Tử vi tuổi tỵ trong ngày hôm nay, cục diện tương xung tác động, khiến người tuổi tỵ không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp của mình. Bản mệnh dễ gây mất lòng, thậm chí là tổn thương những người xung quanh vì cách ăn nói chẳng hề kiêng nể. Bạn cũng trải qua một ngày vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc. Có tham vọng là tốt, nhưng để đến được thành công, bạn cần phải có một quá trình với lộ trình rõ ràng, không thể nóng lòng thành công ngay lập tức. Bạn vốn là một người thông minh, có chi tiến thủ, vì vậy nếu muốn khẳng định vị thế, hãy biết tận dụng và phát huy điểm mạnh của mình, Cùng với đó, bạn cũng nên làm giàu trong sáng, không nên trở thành con giáp tham tiền, chạy theo những gì không phải là của mình. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ Thủy khắc hỏa cho thấy người tuổi ngọ rất dễ rơi vào tình trạng chiến tranh với nửa kia vì những quan điểm bất đồng. Vợ chồng không tránh khỏi những khi mâu thuẫn, tuy nhiên bạn không nên cố tình nói những lời gây tổn thương cho nửa kia trong cơn nóng này. Một khi rắc rối nảy sinh, dù là ai đúng ai sai, người tuổi ngọ cũng có thể chủ động làm hòa. Vợ chồng cùng sống dưới một mái nhà, mâu thuẫn kéo dài chỉ khiến bầu không khí thêm căng thẳng, hơn thua cũng chẳng đem lại ích lợi gì. Trong công việc, thiên quan cũng khuyên con giáp này chớ nên nóng nảy, chủ động tranh chấp với kẻ tiểu nhân hoặc người có quyền cao chức trọng. Một điều nhịn là chín điều lành, bạn nên vận dụng câu tục ngữ ấy trong ngày hôm nay. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, dần. 8. Tử vi tuổi mùi, thiên ấn chiếu mệnh, người tuổi mùi thông minh và khôn khéo sẽ đạt được những mục tiêu mình đặt ra. Bạn có thể giải quyết những khúc mắc trong công việc một cách nhanh chóng nhờ những kinh nghiệm làm việc phong phú. Tuy nhiên, bạn mệnh cần mở rộng mối quan hệ của mình, không nên tự trách bản thân ra khỏi tập thể. Sức mạnh tập thể to lớn sẽ giúp bạn chinh phục những đỉnh cao mà bạn không thể nào với tới nếu chỉ có một mình. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực phá là ngày thích hợp để quan tâm đến sức khỏe của mình, nếu cơ thể gặp bất cứ vấn đề gì, bạn có thể sắp xếp thời gian để đi khám. Không nên để đến khi mọi việc trở nên nghiêm trọng rồi mới giải quyết. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, ngọ, hợi. 9. Tử vi tuổi thân. Ngày hôm nay cục diện tương hại khiến người tuổi thân phải trải qua một ngày không yên ổn. Do có kẻ tiểu nhân giờ tròn nên bản mệnh vướng phải những chuyện thị phi không mong muốn. Có thể những ai không hiểu rõ về bạn sẽ hiểu lầm bạn, đừng quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản kháng bằng lời nói, bởi lời nói cũng chẳng đem lại nhiều ích lợi thực tế. Hãy dùng hành động để chứng minh cho mọi người thấy bạn là ai. Khi trắng đen đã rõ ràng, kẻ tiểu nhân sẽ phải nhận sai. Kim sinh thủy, người tuổi thân luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của nửa kia. Do đó, nếu không tìm được cách giải quyết cho vấn đề, đừng ngại ngần tâm sự với người ấy, hai người có thể cùng nhau vượt qua sóng gió. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ quý nhân phù trợ tí thìn dậu 10. tử vi tuổi dậu trong ngày hôm nay kim sinh thủy mối nhân duyên của người tuổi dậu khá tốt đẹp đặc biệt là với những ai chưa lập gia đình con giáp này trở thành một người có sức hút được nhiều đối tượng tiềm năng theo đuổi hãy cho mọi người cơ hội được tiếp xúc trò chuyện với mình nhiều hơn nếu đã có gia đình bạn luôn tin tưởng nửa kia cho dù có nghe thấy những lời điều tiếng đi chăng nữa bạn biết rằng sự tin tưởng là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ vợ chồng Tuy nhiên, tỷ kiên lại cho thấy công việc của người tuổi dậu không quá thuận lợi. Bạn có thể sẽ vướng phải những vụ tranh quyền đoạt lợi của đồng nghiệp trong văn phòng. Hãy là cố gắng giữ mình tránh xa những chuyện thị phi và giữ lập trường vững vàng. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. 11. Tử vi tuổi Tuất. Chính ấn phù trợ, bản chất của người tuổi Tuất là thông minh, nhân từ, không ham danh lợi nhưng đừng để điều đó biến bạn trở thành một người không có chí tiến thủ, dễ dàng bằng lòng với thực tại. Nếu cứ dậm chân tại chỗ, bạn sẽ bị người khác vượt qua. Bạn nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh và đây cũng là cơ hội tốt để mở rộng các mối quan hệ, giúp bạn gặp gỡ được quý nhân. Hãy trân trọng những người thực sự đối tốt với mình, đồng thời bỏ ngoài tai những lời điều tiếng. Thổ khắc thủy khuyên người tuổi tuất cần phải quan tâm nhiều hơn nữa tới con cái của mình. Bạn có nhận ra mối quan hệ của mình và các con đang dần trở nên xa cách hơn hay không? Hãy bớt thời gian cho công việc và dành nhiều thời gian hơn cho con. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, thân. 12. Tử vi tuổi hợi, Người tuổi hợi dễ có những tư tưởng bi quan và tiêu cực trong ngày hôm nay do chịu ảnh hưởng xấu của cục diện tự hình. Tuy nhiên, dù có bất cứ khó khăn nào bày ra trước mắt, bạn cũng không nên bi quan. Hãy suy nghĩ tích cực, có như vậy thì việc tìm cách khắc phục cũng trở nên dễ dàng hơn. Bạn là người nhanh nhẹn và quyết đoán, tuy nhiên đôi khi, bạn lại quá nóng vội, đưa ra những quyết định không chính xác.